Cố Đại Tẩu và Tôn Tân. Ngô Hậu Đại Nhân, phía trước là Tứ Châu. Nghe rõ cho ta Lần này nếu không lấy được bản đồ hải thu Cẩn thận Cao Thái Quý đem đầu của các người làm bóng đá Rõ Đại nhân yên tâm Tại hạ thấy dần bệnh của giặc cô Lương Sơn đã tận Không chống lại được mấy ngày nữa đâu Đến khi phòng thưởng Công của ngài chắc chắn là công lao đầu tiên Đi Trong thời kỳ Quy Tông thời Tống, lục tặc và dương triều hỗn loạn đứng đầu là cao cầu, ức hiếp bách tính, tiếng quán tháng khắp nơi. Dân chúng làm than, anh hùng Lương Sơn đứng lên khởi nghĩa vũ trang, chống lại triều đình. Cao cầu phái thuộc hạ đến quy hiếp cha con Diệp Tần Đại Sư, bắt bọn họ giao bản đồ thuyền chiến hải thu gia truyền của nhà họ Diệp Quân sư Ngô Dụng Lương Sơn kịp thời nắm được thông tin, lập tức phái cố đại tẩu và chồng của cô tôn từng xuống núi. Con đường duy nhất cho quân đội cao diễn, mai phục ở nhà trọ Đông Sơn, chờ cơ hội cướp bản đồ hải thu. Để bưng tai bịt mắt người khác, cố đại tẩu và tôn tân quá trang thành dân dân hồ mở sòng bài nổi tiếng, lấy tên thành anh em nhà họ Hồng đến nhà trọ Đông Sơn. Đại Đại Đại Mở đi mở đi Xem dáng vẻ ham hố của chàng kìa Vào quán trọ ăn cơm trước đã Khách quan Ngài đến rồi Mời vào bên trong Mời vào bên trong Ngài đi thông thả từ từ ăn nhé Bà chủ Bà chủ Đến rồi đến rồi đây Đồ ăn của cậu đây Từ từ ăn nhé Đồ ăn của hai vị đây Bà chủ à Chuyện gì vậy Sao ở bên kia ồn quá vậy Xin lỗi nha Bên cạnh mở sòng bài Thật phiền phức mà Nào uống rượu đi Uống rượu đi Bà chủ à Qua đây Đến đây Ăn đi, ăn đi. Còn không nhanh bê đồ ăn lên. Được. Trưởng quầy thiết Ông bên đó là mở chuồng dịch hay là sòng bài vậy Ổn đến nỗi Khách bên tôi không thể nào ăn cơm nổi Miệng ở trên người của bọn họ Tôi cũng không có cách nào khác Lý là lý như vậy Nhưng láng giềng làng sớm Chúng ta cũng nên giúp đỡ lẫn nhau Bà xem Bà chê bên tôi ồn Hay là bà bán tiệm của bà cho tôi Từ giờ trở đi Bà có thể yên tâm kinh doanh nhà trọ đằng sau Phía trước giao hết cho tôi mở sòng bài Như vậy được không Thôi đi Trưởng quậy thiết Vẫn còn tức giận chuyện canh bạc năm ngoái hay sao Tên họ dư kia Thiết Hồng Ngọc tôi là phận đàn bà con gái Đức bọt đã nhổ cũng đánh một trận Chuyện quá khứ Tôi cược thua tôi chịu Khế ước nhà đã giao cho ông ngay tại đó Ông còn muốn thế nào nữa đi Trưởng quậy thiết không cần tức giận như vậy Tôi chỉ nói vui thôi mà Không đồng ý không đồng ý thì thôi Bỏ đi bỏ đi Đã sớm làm xong rồi Chỉ còn đợi ngày đến Cảm ơn ông chủ dư Thầm tốt nhất Được đó, giỏi quá đi Được, ta nhận thua Đến lượt nàng rồi Đều là những trò trẻ con năm đó ta chơi Chỉ cần tinh mắt nhanh tay Dễ như trở bàn tay Nhìn cái gì mà nhìn Đây là trưởng quầy dư của sòng bạc chúng tôi Gặp phải cao thủ rồi Cùng ngành rồi đó Nếu như là người trong nghề không ngại soi đấu một chút chứ Trướng quầy của chúng tôi không có hứng thú Tôi thấy là do các người không dám ứng chiến thôi Vậy được Nếu như hai vị đã có lòng muốn thử Sau khi dùng cơm xong Đến phòng bên cạnh tranh một chút Nhận kèo Tiểu nhị thanh toán Tổng cộng hai lượng bạc Này các người thật sự muốn đi cá cược sao Đúng vậy Cược lấy bạn Tên trưởng quầy đó là cao thủ lão luyện Chỉ sợ hai người có đi không về Sòng bài nhà chúng tôi là bị ông ta cược thắng lấy đấy Vậy sao Vậy chúng tôi sẽ đi thử sức cho ông ta Mẹ à Đi thôi Giúp bọn họ ra ngoài một chút Hai văn phòng này vốn dĩ là nối liền nhau Sau này tôi cược thua Cho nên đưa cho bọn họ Bọn họ liền đóng đinh lên Đi thẳng vào bằng cửa không được sao Lại còn phá tượng Đặc biệt đến đây để được trưởng quầy Dư chỉ dạy dạy đường Mày tưởng mày là ai chứ Dị muội em là con gái Đừng có động chút là đút đau đút kiếm anh trai nói chí phải Dừng tay Dư trưởng quầy đến rồi Người là tôi hẹn đến đây Được Bây giờ tôi cười cùng cậu Vị khách quan này muốn cười với tôi cái gì chứ Vừa nãy không phải ông nói Tay của ông bản thân rất nhanh sao Được Vậy tôi muốn tay trái của ông Chặt tay hay sao Vậy thì cậu dùng cái gì để cược Bộ phận trên người tôi Với trưởng quầy Nhìn trúng cái gì liền chặt cái đó Hồng mổ tôi nếu như nhíu mày Thì coi như không phải anh hùng hảo hán sảng khoái Nếu như dư mổ tôi thua Sau này Sẽ không ở đây làm ăn nữa Nhận kèo Có điều Hảo Hán vô duyên vô cớ Chạy đến đây cược một tay với tôi Cậu cũng phải cược cái gì đó chứ Như này đi Lấy đầu của cậu để làm vật cược Lấy mạng luôn hay sao Đây không phải là muốn lấy mạng người hay sao chứ Nhất ngôn cử đỉnh Hôm nay tôi và dư trưởng quầy đánh bạc Mời các vị làm chứng cho Cắt chân cắt đầu Có chết có thương Không liên quan gì đến đối phương Được Đều là nam tử Là một dáng sảng khoái đi Lắc xúc sắc Nhiều điểm hơn là thắng Trưởng quầy dư Mời ông trước toàn bộ là sáu Mọi người nhìn cho rõ đây Sáu viên xúc sắc đều là sáu điểm Điểm số lớn nhất Đến lượt cậu rồi Hồng muội Hồng muội à Tôi nói cho cô biết trước Nếu như anh của cô rơi đầu Thì cũng không có liên quan đến chúng tôi đâu Con người của tôi không thích danh mặt sĩ diện Và hảo hán này Nếu như bây giờ muốn rút lui Vẫn còn kịp đó Chị Tiểu ca này Hay là cậu đừng cược nữa Chúng ta đi thôi Bắn lao thì phải theo lao chứ Một trụ riêng Cái này tính là gì chứ Chúng ta cược điểm số Vậy mời chủ cái đếm từng tầng một đi Đúng đó Đúng đó kiểm đi Kiểm nhanh đi Nhanh kiểm đi Kiểm đi Đây cũng là một cái sáo Lại là một sáo Đúng đó Vẫn là sáo Quá tốt rồi Quá lợi hại luôn Lợi hại lắm đó Trận 1 Hòa Tiếp tục đi Ngô hậu đại nhân Xưởng chế tạo thuyền gần đây Tiểu nhân đã từng đi qua Chính là nhà trọ Đông Sơn Bốn mặt tường cao Chỉ là kinh doanh hưng thịnh Dễ bị lộ tin tức Đi Bao dây nó Trừ chủ tiệm ra Những người khác đuổi đi hết Rõ Ở đây tôi có hai viên cờ Một viên đen Một viên trắng Tôi thả nó vào trong đáy bát Sợ được đen là thua Còn sợ được trắng là thắng Thế nào Mời Mời Mọi người nhìn cho rõ nha Không có vấn đề gì hết Ai lấy trước Trận này mời khách đi trước Xin mời cậu Hai viên đều là màu đen Cho dù lấy được cái nào Đều chỉ có một con đường chết Sờ đi, nhanh chóng sờ đi Sờ đi chứ Đợi cái gì chứ Đúng đó, nhanh sờ đi Sờ một cái là xong rồi mà Cậu Nhổ ra Nhổ ra đi Nhanh chóng nhổ ra Cái này tính là gì chứ Đúng đó Sao có thể làm như vậy được Nhanh nhổ ra đi Nhổ ra đi Mọi người đã nhìn thấy chưa Nhưng anh ta nuốt là màu đen Đen Tôi thấy là màu trắng đó Đúng đó Màu trắng Đen Trắng Cậu nhổ ra cho tôi Trắng Nhanh, nhanh nhổ ra đi Trắng Mọi người làm sao mà lại cứ bắt tôi phải nhổ ra Viên cờ này chứ Mọi người đều nhìn thấy Dưới đáy bát này có một viên trắng một viên đen Viên còn lại chính là của trưởng quầy Mọi người mở ra không phải là rõ rồi hay sao chứ Tôi nói như vậy không đúng hay sao Đúng đó Cũng đúng Viên trưởng quầy Nếu như viên của ông lấy được là màu trắng Vậy thì anh của tôi sẽ bị chặt đầu Còn nếu như viên của ông lấy là màu đen Xin lỗi dư trưởng quậy nha Tay trái của ông để tôi chặt xuống Mọi người nói đúng hay không Đúng rồi Đúng không sai đâu Nhanh lực lên đi Nào mở ra đi Là đen đó Xin lỗi nha Dư trưởng quầy Tay trái của ông để tôi chặt xuống Chặt tay Lên cho tôi 我心！ Bi phong quá Các người nói là tôi chặt Hay là không chặt đây Chặt Đương nhiên phải chặt rồi Xem ra chuyện bắt buộc phải làm rồi Vậy để cho anh em nhà họ Hồng tôi Lấy cái tay này về thôi Từ Nói Không biết chỗ nào đắc tội với hai vị Mong được nói rõ Trưởng quầy dư Ông nghĩ nhiều quá rồi Chúng ta không có thù từ trước Cũng chẳng có ân quán gì cả Chỉ là hai anh em chúng tôi phiêu bạc giang hồ nhiều năm Dựa vào các cược mà sống cho đến bây giờ Vẫn chưa có nơi dừng chân thích hợp Tôi hiểu rồi Tôi hiểu rồi Hảo hán tha mạng Tôi nguyện ý dân chức trưởng quầy này cho cậu Đổi lại cái tay phế vật này Xem ông nói kìa Giống như tôi cướp nhà của ông vậy Không tốt lắm nhỉ Hợp Rất là hợp Nhanh đi lấy cái ước nhà đi, Rõ Biển hiệu này thật là đẹp quá Các vị, các vị à Giống dĩ, anh em nhà họ Hồng chúng tôi Không định ở đây lâu Nhưng lại thắng trận này Coi như là duyên phận đi Cũng phải kinh doanh vài ngày, đúng hay không Đúng đó, đúng đó Đúng rồi Sau này còn phải nương nhờ vào các vị khách cũ Giúp chúng tôi làm ăn Đúng vậy Đúng đúng Nào nào, mời vào bên trong Nào nào nào, mời vào bên trong Xin mời xin mời Mời vào mời vào Mời vào mời vào Tiểu muội à muội thực sự không ở đây lâu hay sao Cái nhà này Khi nào muội đi muội sẽ bán rẻ cho tỷ Thế nào Vậy thì tốt quá rồi Sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài Dễ thôi mà Mời Xin mời xin mời Mời mời Chàng nói xem Diệp Xuân bọn họ Có bị áp tải tới cái nơi quái quỷ này hay không Xưởng chế tạo tàu của triều đình chính là ở gần đây Bọn họ chắc chắn là ở đây Đừng mà không được đâu Ngài xem trời đã tối lắm rồi Đuổi bọn họ đi đâu chứ Không có liên quan đến chuyện của bà Sao lại không liên quan đến chuyện của tôi Làm như vậy thì tiệm của tôi kiếm tiền thế nào đây Lãm nhảm nữa tôi cắt lưỡi bà đó Hai người sao vẫn chưa cút đi Đại nhân Chúng tôi cũng không phải là thùng rượu Làm sao mà cút được Bọn họ là anh em mở sòng bạc ở bên cạnh đó Họ Hồng Mở sòng bài Tôi nhớ là trưởng quầy dư mà Tên trưởng quầy đó đen đuổi Cược thua cho nên đã để lại sòng bài cho hai người họ rồi Nói như vậy Trình độ cược của hai người rất siêu Được một chút nữa dạ, tôi muốn thưởng thức một chút à, Dạ không thành vấn đề Vậy chúng tôi không cần đi nữa Nếu đã là trưởng quầy thì ở lại đi Nhưng mà quy tắc giống như bên này Chỉ có thể chiêu đãi thuộc hạ dạ. của tôi Không được kinh doanh với người ngoài Đến khi chúng tôi đi thì thôi Dựa vào cái gì ừ. Dựa vào việc Tôi phụng mệnh làm việc Đại nhân Xảy ra chuyện gì vậy Có những chuyện biết nhiều không có lợi đối với bản thân Việc ăn việc uống Bà sắp xếp giùm tôi Thiếu hụt trong tiệm Đến lúc đi sẽ bồi thường cho bà Nói sớm đi Nhanh, đại nhân đến rồi Nhanh, đại nhân đến rồi Nhanh đến giữ ngựa đi Đại nhân Đã đuổi hết khách đi rồi Chỉ còn lại trưởng quầy Tại sao bên kia vẫn còn sông bài chứ Tại hạ nghe ngóng thì sông bài này vẫn luôn ở đây Nhưng mà mấy hôm trước đã đổi chủ mới Ngài cứ yên tâm đi Ngoài trưởng quầy toàn bộ đều bị đuổi đi Cửa lớn cũng bị đóng đinh lại rồi Có một hậu diện độc lập tường rất cao Rất hợp nhốt thợ mộc ở đây Đi một ngày Mọi người vất vả rồi Mong mời cha con Diệp Thị vào trong dùng bữa Rõ Nào cha à. Xin mời Đi Hậu diện đằng sau canh gác nghiêm ngặt Hơn nữa Giờ nãy ta nghe thấy Tên mặc áo đen nói Đại quân cao cầu sắp tới rồi Bảo mọi người phải cẩn thận Sắp tới Không phải là muốn mạng của chúng ta hay sao Nàng nhỏ tiếng thôi Ban đầu là nàng cứ đòi giấy đảm bảo Thực hiện quân lệnh Bản đồ hải thu Đáng chết Mẹ Hôm nay đại huynh Hồng thắng thật dễ dàng Giúp chúng ta trút được cái cục tức Đúng đó Mùi mùi của hắn bảo là không ở lâu Đợi sau khi rời đi sẽ bán rẻ nhà cho chúng ta Như vậy thật tốt quá Nhà của chúng ta Cuối cùng cũng về tay chúng ta Phải đi thật sao Thật đáng tiếc Làm hàng xóm với quân ấy tốt biết bao Võ công cao cường Lại còn trưởng nghĩa Ừ. Còn đẹp trai nữa Nói cái gì đó con đó Bớt có giả vờ với ta đi Mẹ nhìn ra hết Mẹ hả Mẹ nói gì vậy Không phải con nói hay sao Mẹ năm đó cũng như vậy thôi Cha của con có đẹp trai dũng cảm không Nói thật Năm đó có nhiều người quá Ta cũng không biết cha của con là ai Vậy con không thèm quan tâm Dù sao mẹ nói giúp con đi Cái này còn phải để ta cân đôi đong đếm nữa Con gả được là tốt Nửa đời sau của mẹ cũng có chỗ dựa mà Nghĩ ra cũng đúng Con đó Vẫn còn nhỏ tuổi quá Kỹ thuật cược đó của tên họ Hồng kia Lại quá cao siêu Chắc chắn không thiếu tiền Nếu như giả con qua đó Vậy thì sòng bạc là của chúng ta rồi Đại muội Nào để tôi, để tôi cho Không cần, không cần đâu Không sao, không sao, để tôi Thương lượng với muội một chuyện nha Đều là người trải đời rồi Có chuyện gì cứ nói ra Huynh của muội lấy vợ chưa lấy vợ đó Chưa Không phải mũi đói rồi hay sao Anh em của chúng tôi từ nhỏ phiêu bạc giang hồ Vậy thì tốt quá Nè nè Mùi xem Con gái của ta khấu khấu Tuổi Người vừa cân cù chịu khó dáng vẻ xinh đẹp Hay là chúng ta làm mối xem sao Có bụi đó Thiết trưởng quầy Bụi cảm ơn tỷ Chuyện này không cần tỷ lo lắng đâu Không quan tâm không được Con gái tỷ đã lớn rồi Không giữ chặt được nữa Còn giữ nữa thì sẽ thành bà cô già đó Trở thành kẻ thù của tôi không được đâu Thiết trưởng quầy à Mùi thấy điều kiện của con gái tỷ rất tốt Phải tìm một nhà tốt hơn Tỷ nói nghe nè Sao muội lại không quan tâm Sao muội lại không quan tâm Đó là huynh trụ của muội mà Muội có thể không quan tâm sao Vì vậy muội phải quan tâm huynh muội hơn Còn muội sớm muội gì cũng phải gả đi Đến lúc đó huynh của muội Ai giúp hắn giặt quần áo nấu cơm đây Hơn nữa người làm muội Cũng không thể theo hắn cả đời Đúng hay không Vậy cũng đúng Vậy quyết định vậy đi Thế trưởng quầy Tại à? sao lại quyết định như vậy chứ à? Định cái gì Ta nói Huynh của muội phiêu bạc giang hồ à? Sao nói chuyện không sẵn khoái vậy Không phải Tỷ xem chuyện này phải nói với tỷ thế nào đây Huynh của ta Từ nhỏ luyện võ công Huynh ấy Huynh luyện hỏng cái bên dưới luôn rồi Tỷ nói xem Con gái tỷ tốt như vậy Nếu thật sự gả cho Huynh ta không khác gì quả phụ đúng không Nè Đi đâu vậy Mở cửa Mở cái gì Chắc chắn lại là con tiểu nhà đầu đó Hồng đại ca Người ta có lòng tốt Sao nàng lại như vậy chứ Mẹ muội hấp bánh bao Bảo muội đem qua đây cho huynh Để tiếp đi mở cho Chàng mau lên giường giả giờ bệnh đi Hồng đại ca Giả giờ bệnh cho thiếp Giả vờ cái gì Nè Hồng đại ca Mở cửa đi Hồng đại ca Không phải ta Hồng đại ca Mùi đến đưa bánh bao nè Hồng đại ca Mùi đến đưa bánh bao Cũng không cho mùi giàu sao Không phải không phải Hồng đại ca của muội mắc bệnh truyền nhiễm Không thể gặp người khác được Vậy thì muội đi mời đại phu không cần không cần Đã nửa đêm rồi Đi đâu mà mời đại phu chứ Vậy cũng không thể để như vậy được Lần trước Nhà hàng xóm cũng mắc bệnh truyền nhiễm Đại phu đến muộn liền biến thành kẻ ngốc Không nghiêm trọng như vậy đâu Bệnh cũ thôi Ngủ một đêm là được rồi Đưa cho ta đi Mua về Đóng chết ta mất Mẹ vợ của chàng gói bánh bao thơm thật đó Ban ngày Thiếp đã nói chàng là thái giám rồi Mà cô ta vẫn nhào vào Cái gì Tại sao nàng lại nói ta như vậy Thiếp không nói như vậy Có thể để cho bọn họ lui được hay sao Thiếp vừa nhìn hai mẹ con bọn họ Không phải là đèn đã cạn dầu hay sao chứ Nàng đùa sao Lời này của nàng mà truyền ra ngoài Nàng bảo ta giấu mặt đi đâu Cái gì cũng không quan trọng bằng bản đồ hải thu đâu Sao vậy Chàng còn muốn cưới vợ lẽ hay sao Được rồi được rồi Không nói chuyện này với đám phụ nữ các nàng nữa Nói chuyện chính đi Mấy cái tên thị vệ cược tiền kia Tiếp đều thăm dò rồi Nói chuyện khác thì được Nhưng mà cứ nhắc đến hậu diện Thì bọn họ kính như bưng tiếp cảm thấy là cao diễn đã hạ lệnh cho bọn họ Người nào làm lộ bí mật chém Cẩu Lan Nếu nói như vậy Chúng ta không có cách nào tiếp cận lão tờ mộc rồi Là tôi Sao Sao ở đây lại có đường hầm vậy Thời thế loạn lạc Mở tiệm sao có thể không thừa đường lui được Hồng đại ca quynh hồi phục nhanh thật đó Chân vẫn còn chút run nè Mùi nghe nói Quynh bệnh Mới đem thuốc trong nhà mang đến cho Quynh Bây giờ xem ra Quynh không cần dùng nữa rồi Ca Cái này thú vị thật Các người không định hỏi tôi Mục đích qua đây là gì sao Buổi sáng không phải đã nói với mẹ của muội rồi hay sao Không được Tỷ tỷ à Tỷ muốn đi đâu Muội đến đây để bái sư học nghệ của Hồng Đại ca Học nghệ Đúng đó Hồng Đại ca kỹ thuật cá cược cao siêu Tiểu nữ tử cũng muốn học vài chiêu chơi chơi Cái đó Chúng tôi suy nghĩ một chút Vậy được Muội đợi tin của hai người nha ca Hai mẹ con và họ có thể đào đường hầm như vậy Thật sự không đơn giản 80% là tiệm đen Nàng làm bẩn quần áo của ta rồi nè Phí lời Có thể sống ở trong thời thế này Đương nhiên không phải là người bình thường Hình như là tới rồi Lên xem đi Bên phía Tây có 9 người canh gác Bên phía Đông chắc còn hai đội Buổi sáng tiếp đến Chỉ là có 15 người Có điều những người này dễ đối phó Quan trọng những là hậu diện Những tên thợ mộc già đó sống ở đâu Đường hầm này chúng ta đã tìm hết rồi Không thông được đến hậu diện Nhưng mấy hôm nữa Cao cầu đến đây rồi Chúng ta không có cách nào ra tay nữa đâu còn có tên cao diễn kia nữa Từ lúc ông ta vào phòng Thì lại không thấy ra nữa Không biết rốt cuộc hắn đang làm gì ừ. ờ, Được, vào đi Mùi muội ờ. đến rồi Để ta cầm cho Nào nào Bỏ tay Đại Hải Mười cược Chính lừa Không có gì tốt đẹp hết Cô nương như cô học cái này làm gì Ta khuyên muội Vẫn không nên đi theo con đường này muội nhất định phải học Quên mất sòng bài nhà muội là bị thua mất hay sao Đại mùi tử mùi đừng có nhắc đến những chuyện không nên nhắc nữa Được rồi được rồi Được rồi Nếu như mùi thông qua cửa này Thì huynh nhận mùi. Huynh phân phó đi Đẩy tay trái của mùi lên bàn Ngươi muốn làm gì hả Đây là quy tắc của sư môn Học hay không đây Cầm dao găm Đâm vào đây Để bàn tay trái găm ở trên mặt bàn Quân sẽ nhận mùi. Chúng ta không học nữa, không học nữa Đi con gái, chúng ta không học nữa Đi đi, chúng ta đi Khấu khấu à, đi thôi Đừng mà Cơm ở hậu viện sao còn chưa đến Ngươi không nhìn thấy nó bị bệnh sao Vậy thì tự bà đi đi Nó đã ra nông đổi này rồi Tại sao tôi có thể đi được Cô đi đi Tôi Tôi không thèm kiếm số tiền này Sao tôi phải chịu mệt mỏi như vậy hả không phải hai người dọa nó ra nông nổi này hay sao Cô không đi thì ai đi đây Vậy nói cũng đúng Bảo muội đi thì muội đi đi Nhanh lên Mấy bước chân không mệt chết được muội Không phải Huynh Tí yên tâm đi đi Muội đừng có nhỏ nhen như vậy nữa Sư phụ à Mau để cho tỷ ấy đi đi Đi nhanh đi Không thì thức ăn nguội mất Đi Đi đi nhanh lên Hậu diện tên thợ mộc nhỏ kia Luôn quấy rối con gái tôi hay là sau này để cô ấy đi đi Chuyện nhỏ này các người tự thương lượng đi Dù sao không được để cho hai người bọn họ đói chết Được Đứng lại Tại sao hôm nay lại đổi người rồi Cô nương kia bị bệnh rồi Bệnh rồi hay sao Mùi mùi tôi sao hôm nay không tới Mùi mùi của người á Bệnh rồi Bệnh rồi Tôi phải đi thăm mùi ấy Đứng lại Bên trên có lệnh Sư phụ không thể rời khỏi đây Mùi của ta bị bệnh rồi Ta phải đi thăm mùi ấy chứ Quay về đi Ta phải đi tìm mùi khấu khấu của ta Nghe nói sư phụ Diệp là thợ mộc tái thế Chế tạo những đồ vật hiếm có Hiếm thấy thì có gì mà tốt đâu Nói không chừng còn nước họa vào thân Sao mà có thể chứ Tôi nghe thì vậy nói Không lâu nữa Diệp sư phụ chính là đại quan ngũ phẩm Bọn họ biết cái rắm Hơn nữa tôi đã già rồi Ai biết lúc nào sẽ chết Ông bị bệnh phong khớp Sao lại không nói Lúc còn trẻ không để tâm Ngày ngày ngâm mình dưới nước lạnh đóng thuyền Bây giờ rơi vào bệnh tật Ông biết đóng thuyền sao Khâm phục khâm phục Mùi mùi ta sao lại bệnh rồi Sao mùi ấy lại bị bệnh chứ Đừng khóc như có tàn thế Ta còn chưa chết mà Tôi thấy vị công tử này dầm mưa chịu lạnh rồi Ngày mai tôi đem đến cho mấy người vài thang thuốc bổ nha Tôi có từ trước đây muội muội sao lại bệnh rồi Tiếp nói nè Có phải là chàng vẫn đang nghĩ Bàn tay nhỏ bé mềm mại kia không Đừng có làm loạn linh tinh ở đây Nè chàng đi đâu đó Mật sứ vừa mới tới Từ trong phòng của Cao Diễn Không thấy ra ngoài nữa Xem đi Nào chú à Uống rượu đi Nào Chú à Mong chú bẩm báo với đại quý đại nhân Tất cả vẫn đang nắm trong lòng bàn tay Hiền Điệt Cháu lập đại công rồi Có điều Trước mặt có một món hời lớn Sao phải để cho hai tên thợ mộc kia chiếm lợi chứ Ý của chú Là mượn việc giám sát quan đóng thuyền Mấy trăm thuyền hải thu lớn Bên trong có dầu Mạnh hơn nhiều với việc cháu được phong thưởng Chú không nói Thì cháu suýt nữa là quên mất Quá ra chú đã từng làm người giám sát người đóng thuyền ưu thế to như vậy Há gì để để cho bọn Lương Sơn ngăn mất Tiêu diệt nạn thổ phỉ Hoàng thượng nhất định sẽ có thưởng cháu với chú hai người Chú, mời chú Nào Vì không thể chậm trễ Ngày mai giao bản đồ ra đây Chú xem qua Nếu như đáng giá Thì hai bọn họ không cần phải sống nữa Đúng Cứ nói là do nến dẫn đến quả quạng Đến lúc đó cào thái quý Cũng chỉ có thể dùng hai chúng ta Đi thôi Đại nhân xin mời Đại nhân Bên này Đây là mật sứ Thái Quý phải đến Diệp sư phụ Đại nhân xin mời mời ngồi Thái quý phái hạ quan đến Kiểm tra bản đồ hải thu Được Chuyện này là sao Phòng này bị mưa dột Làm cho bản đồ giấy bị ướt Thế này làm sao bàn giao cho Thái Quý Đại Nhân Diệp sư phụ là khách quý của triều đình Há có thể ở trong căn phòng rách nát như vậy Chú à Không, mật sứ đại nhân Đây là nhà trọ tốt nhất ở gần đây rồi Cháu lập tức phái người đi sửa Hai vị đại nhân không cần lo lắng Bản đồ này hơn 100 năm Đã in trong đầu của ta rồi Được Vậy làm phiền Diệp sư phụ vẽ lại một bức khác Chỉ là bản đồ này phức tạp Nhiều bộ phận Sợ phải đợi thêm vài ngày nữa Được Cao Thái Quý sắp đến rồi Ông dứt giả một chút Lão già này không đơn giản Con giữ lại môn chiêu Cháu hầu hạ lão già này tốt đi Phải thúc giục ông ta vẽ bản đồ đó Tiểu Điệp hiểu rồi Ông già đó vẽ càng nhanh Thì chết càng sớm Vậy thì chú quay về phụng mệnh Thái Quý trước Cháu nắm bắt thời cơ đi Rõ Diệp sư phụ Đó là tận tai tôi nghe thấy Đám người không có lương tâm đó Muốn hớt tay trên Bọn chúng càng muốn như vậy Tôi càng phải đấu với bọn chúng đến cùng thôi Ngô hậu đại nhân Ngươi lập tức bảo thị vệ Mua một tập giấy Tốt nhất cho Diệp sư phụ Rõ Còn nữa Bắt đầu từ hôm nay trở đi Hầu hạ cha con nhà họ tốt Bọn họ muốn cái gì Thì đáp ứng đầy đủ cái đó Rõ Cảm ơn cô đã kịp thời nói cho tôi biết Thật ra tôi cũng không muốn hợp tác với cao cầu đâu Chỉ là cha con chúng tôi đều bị ép tới đây Con trai của tôi vừa muốn làm quan Vì vậy tương đối khó Là như vậy sao Không cần xem Đại Hải vẫn còn đang ngủ Diệp sư phụ Nếu như ông đã tin tưởng tôi Tôi sẽ nói sự thật cho ông biết Tôi chính là cố đại tẩu của Bến Đương Sơn Người bên ngoài Tôn Tân mở sòng bạc là chồng của tôi Lần này quân sư Tần hạ lệnh xuống núi Chính là để tìm ông đấy Mời ông xem qua Dạ, Đại nhân đến hậu viện dạ. sao Đi xem Thật ra bản đồ hải thu không hề bị dính nước Cũng không ở trong thùng bản đồ Vậy ông không đem đến sao Cô có chú ý đến chiếc xe ngựa ngoài cửa hay không Là tôi đánh từ nhà qua đây Bản đồ ở dưới khe xe Cô ngồi ở vị trí đánh ngựa Thò tay xuống sợ một chút Sẽ thấy một tấm bản hoạt động chỉ cần rút cây đinh ra sẽ có thể rút ra ngoài Cái này tuyệt quá Có thể qua mắt được cao diễn Không ai phát hiện ra được Còn khiến người khác không chú ý đến Rất tốt Nhưng mà cô vừa nói Muốn tôi động tay động chân ở trên bản đồ Việc này tôi khó đó Bản đồ này truyền đến tay tôi cũng có nguyên do Bảo tôi dựa vào bản đồ để đóng thuyền Thì không thành vấn đề Nhưng mà muốn gây bất lợi ở đâu Nếu như cố ý chế tạo sơ hở Vậy thì tôi không làm được Có người vào đó hay không chỉ có Hồng trưởng quầy vào đó đưa cơm thôi Lâu chưa? Đã hơn nửa canh giờ Như thế này ông xem có được không? Lương Sơn cũng có tướng lĩnh thủy quân Tôi âm thầm trộm bán đội ra ngoài Mời bọn họ sửa đổi sai lệch Đến khi đánh trận Lương Sơn làm hỏng là được rồi Sau đó ông dựa vào trí nhớ giải làm một bản khác Giao cho cao cầu Như vậy thần không biết quỷ không hay Hồng trưởng quầy Hồng trưởng quầy à Hồng trưởng quầy Đưa cơm cần gì nửa ngày như vậy hả Còn không phải bệnh xương khớp của Diệp sư phụ tái phát hay sao Tôi ở đây nắng bóp cho ông ấy Đi đâu tìm thấy y cho ông chứ Đây là bệnh cũ của tôi giống dĩ không muốn trị Lập tức vẽ bản đồ giấy cho cao ngu hầu đi Không trị Ngay cả tay cũng không nhấc nổi Người xem cái tay không có hăng hái của tôi Làm sao mà vẽ bản đồ giấy cho cao đại nhân Trị nhất định phải trị Hồng trưởng quầy Cô quen thuộc ở đây Giúp tôi mời một thái y tốt nhất đến đây Được, bây giờ tôi đi ngay đây Làm rất tốt Vậy ngày mai phải xem chàng làm thế nào Ngủ thôi <laughs> Muội không biết đi bằng cửa hay sao Đi cửa sẽ nhìn thấy cảnh này hay sao chứ Nhìn thấy thì sao quynh bụi tư thông Đây là loạn luân Tố cáo đến quyền phủ Đây là tội đáng buông chết Đồ đệ à Không được nói bậy nha Ta không có sư phụ vô liêm sĩ như vậy Được rồi Nói sự thật cho cô biết Thật ra chúng tôi là vợ chồng Lừa ai chứ Nếu như là cưới hỏi đàng hoàng Tại sao phải lén la lén lút như vậy hả Đóng giả thành huynh đệ đi phiêu bạc giang hồ Tôi thấy các người nhất định có bí mật không thể nói cho người khác biết Không phải là trốn theo trai Thì là giết người bỏ trốn Nói đi, cô muốn thế nào chứ Bí mật của các người Tôi không muốn biết Cũng không muốn dạch trần Vậy phải cảm ơn cô rồi Nhưng mà đổi lại Sư phụ bắt buộc phải cưới tôi Vậy tôi thì thế nào đi Làm sao thì làm sao Cô không phải muội muội của quên ấy đấy sao Cũng là bà cô của tôi nữa Đến lúc đó chúng ta là người một nhà rồi Cũng không sợ tôi bắn đứng các người Tôi rất công bằng Tùy hai người chọn vậy Vợ chồng hay là huynh muội ờ. Xem ra chỉ có thể như vậy Đúng là chỉ có thể như vậy thôi Cái gì mà như vậy Tôi hét lên đấy Tôi theo cô Tôi theo cô được chưa Nào nào nào Mở Tiểu Mở mở Mở ra Thắng à. rồi à. Thắng rồi thắng rồi Sao lại thua nữa rồi Và chủ hôm nay không được rồi đúng không Hôm nay đen tay Không phải là gặp phải cái gì đen đuổi đấy chứ Đúng đó, hôm nay thắng nhiều như vậy Có phải buổi trưa nên ăn cái gì ngon ngon không Đúng đó, cơm mẹ tôi nấu vẫn còn không đủ ngon sao Ngon cái rắm gì Đưa nhiều nguyên lượng như vậy Cũng không thấy được mấy miếng thịt Ngươi Được, hôm nay như vậy đi Chúng ta cược một đồng đại dương Cho dù là ai thắng Đều phải bỏ ra đãi mọi người một bữa Được không Được Nào nào nào nào Hạ chủ Đại nhân Mời Thái Y chưa Dạ mời rồi Nhưng mà Thái Y nói lần này ngâm thuốc Cần phải dùng cái bồn ngâm lớn Có thể nằm được cả người vào Để ngâm đó Đúng thật là khó hầu hạ mà Hay là thôi đi Không được Bên trên nói rồi Nhất định phải chữa Bồn lớn Ở chỗ trọ của cô có hay không Không có Tôi hỏi thiết trưởng quầy rồi Thôn phía trước kia Có một nhà bán đồ chơi có Nhanh đi mua đi Đại ca Không phải quên đùa tôi chứ Đồ to như vậy Một mình tôi là nữ nhân có giác nổi hay không đây Phải dùng xe ngựa để kéo Vậy thì chỗ của ông có một cái xe Đúng đó tôi sẽ đi luôn nha Đợi đã <laughs> Đi đi, đi đi Tôi không biết đánh xe ngựa Nói nhiệt tình nửa ngày như vậy Mà cô lại không biết đánh xe Quỳnh có hỏi tôi có biết đánh xe hay không không Cô Thật là Nói nửa ngày Thiệt tình à Nè Ai biết đánh xe Ai biết đánh xe biết hay sao Để tôi đi cho Anh em đang chơi vui vẻ Tôi cũng nhân tiện Đem con cừu thua cho bọn họ mang về Đợi đã Đợi đã người muốn đi đâu chơi Không đưa tôi theo Chúng tôi làm chuyện quan trọng Cô đừng có gây chuyện nữa Không tôi cứ đi đó Qua đây Đại nhân Nhiều người nhiều sức Cậu đi cùng với hai vị trưởng quầy Rõ Yeah! Ngồi cho vững Đi đây Cậu xem có dĩa đằng dạ. sau kìa Đâu Đâu chứ Không nhìn thấy hay sao Ở đâu Đâu chứ Đó đó Cậu mù hay sao Nhanh nhìn đi Không nhìn thấy Ở đâu Ở đó Ở đâu chứ Cô có thể ngồi về phía sau được không Phía trước không phải đất chật hay sao Chúng tôi nói rõ rồi Sẽ không ghen Đấy là cái gì Cẩn thận đó Có đá Ở đâu Cậu mù à Tôi tôi mù sao Ngồi chắc nha Tấm gỗ này không tồi nha Thật sự là không tồi Ừ. Đấy. Hồng trưởng Quầy, Mùi mùi của cậu đâu ờ, Cô ấy nói chỉ mua một con cừu nấu bữa tối thì đơn điệu quá Mua thêm cho anh em chúng tôi một ít dịch Khốn kiếp, thời thế loạn lạc Sao lại để cho ta đi một mình đi ra bên ngoài Đại Thủy Ngư, mấy người các cậu Giúp Hồng trưởng quầy chuyển đồ, nhanh lên Cái gì? Hắn à? yêu con rồi Đúng đó Vừa mới ở trên xe ngựa Trước mặt người khác Ôm con thật chặt như vậy nè Thật không thể nhìn ra tên tiểu tử này Bình thường giả mạo đoan trang Cách con 8 mét Lúc quan trọng còn không nắm được Như vậy Con có thể trở thành chính thức. Chính thức sao Ý gì vậy Hai người bọn họ không phải là huynh muội Mẹ nhỏ tiếng thôi Mẹ nghe con nói Nói thật không sao hết Chỉ cần chúng con yêu thương nhau là được rồi Không có được đâu Vậy chứ bọn họ là quan hệ gì Tại sao phải cải trang là huynh muội Việc này liên quan gì đến mẹ chứ Con đã đồng ý Mẹ làm bầm cái gì Trong này chắc chắn có vấn đề Mẹ đi tìm bọn họ hỏi cho rõ đây Không được đâu Đứng lại Con không biết Cao Ngu Hầu lai lịch thế nào Muốn làm cái gì Phải dựa theo phân phó của bọn họ mới được Nếu mẹ để cho chuyện này lộ ra ngoài Hồng trưởng quầy sẽ không ở đây được nữa Như vậy không phải mẹ đang ép con vào đường cùng sao Con đang dọa hổ ai chứ Con gái Mẹ nghe con Còn không được hay sao Đừng làm mẹ sợ mà Đang làm gì vậy Muốn trộm dịch của ta hay sao Tôi Tôi mở quán cơm Tôi thấy con dịch này không tồi Cả cái lồng này nữa Tôi mua hết được không Cô dội Có khách quý đang đợi Nếu như về muộn Đại nhân sẽ không vui đâu Có khách quý sao Vậy 10 con dịch Một con một lượng bạc Cái gì Một bầy dịch này của ông Cũng chỉ đáng giá 10 lạng bạc thôi dịch của tôi rất béo Vậy cũng không đáng giá 10 lạng bạc Ở đó Cô thích mua thì mua Dù sao ở thôn này chỉ có mỗi một mình tôi nuôi dịch thôi Như vậy không phải ông đang chống đối tôi hay sao 12 lạng thì 12 lạng Tôi đang vội lắm, nhanh lên Cả cái lồng này tôi mua hết được chưa Không được, cái lồng này tôi vừa mới đóng Tấm dáng không tồi Tốn không ít công sức của tôi Còn cần phải đóng nữa Đây đều là tiền đó Tôi cho ông thêm hai lượng được không Được Các người đến rất đúng lúc Tối nay ăn một bữa thật ngon Được được Đi Nhanh lên nhanh lên Bắt lấy này Dùng sức đi Bắt lấy Bắt lấy nó Đừng chạy đừng chạy Bắt lấy Đừng để dịch chạy Cẩn thận Bên đây Nào nào nào Ca ca Thối quá Đem ra ngoài rửa đi Để tôi nào nào nào Cái này đưa cho tôi Được Nào nào nào đầy bạn đầy bạn Rượu đến rồi đây Lên món cho các vị đây Nào uống rượu nào Uống rượu thôi Thử cái này đi Nè nè Thử thêm cái này đi Uống đi Các cậu ăn đi Nào lên món đi Uống đi Nào nào cùng uống một ly Nào xem đi Nhanh lên Thuyền tốt Tại sao lại thiếu mất một miếng Sao lại không có vậy Rốt cuộc là làm cái gì Hỏng rồi Chắc chắn là trời tối quá không nhìn thấy Trong một miếng xuống hồ rồi Vậy đi tìm nhanh lên Để cao diễn phát hiện ra thì hỏng mất Nhanh đi nhanh đi Xe phía trước xem nhanh lên Ở đó Ở đó đó Chết rồi Nằm xuống có người đến kìa Là khấu khấu Bị tiểu gia đầu đó lấy đi một miếng rồi Nhanh đi, cướp lại đi Không được, cướp sẽ bị người khác nghi ngờ đó Vậy cũng phải cướp lại nhanh lên Đang làm gì đó Múc nước Nhanh quay về đi Hắc Bì hôm nay uống say rồi Vừa mới nói ra ba từ bản đồ hải thu Liền bị cao ngu hầu giả vào miệng Đánh cho tỉnh cả rượu Cậu thấy ánh mắt của ông ta Đã biết ông ấy hung ác rồi Đại Thủy Ngư với hậu thượng lên phòng Tưởng ta không có ở đó Làm bầm nói gì về Lương Sơn nửa ngày Lén là lén lút không biết là giấu cái gì Mục đích bọn họ Bao tiệm của chúng ta Ta cũng biết đại khái Mẹ Việc của người ta mẹ bớt quản đi Để tiện hết đám ung thần này đi Mẹ con mình là mở tiệm làm ăn Chỉ đáng tiếc Tên tiểu lượng tử Còn chưa kịp chào mẹ Đã bị bọn họ đuổi đi rồi Sao mà con cứ nhặt những thứ rác rưởi về nhà thế Đòn gánh nhà chúng ta hỏng rồi Cái này vừa hay có thể gánh mà Đây là cái gì Thu Đây không phải là bản đồ hải thu Mà mẹ vừa nói chứ Tấm gỗ này nhìn quen quá Hắn rửa lòng dịch xong Đã lấy lại chưa Không biết đâu rồi Bị bọn họ chặt ra rồi Đây là một miếng trong đó Mẹ nói với con Hai người này chắc chắn có vấn đề Con nghĩ xem Đầu tiên bọn họ lai lịch bất minh Lập tức thắng được sòng bạc Thứ hai Hai người này vốn dĩ là vợ chồng Tại sao lại phải giả vờ là huynh muội Còn thứ ba Lại còn liên quan đến bản đồ hải thu Mẹ nói với con 80% bọn họ là trinh thám Lương Sơn Mẹ đừng nói linh tinh nữa mà Nói không chừng là một tấm gỗ Trôi ở đâu về Đây là cái gì Long dịch Không thể nào Con đừng có hồ đồ nữa Bây giờ không phải là vấn đề có gã hay là không Lỡ như để quan phủ biết Chúng ta biết chuyện không báo Vậy thì sẽ rơi đầu đó Mẹ Sao mẹ hồ đồ quá vậy Cho dù mẹ đoán đúng Nhưng mở tiệm cùng trinh thám Lương Sơn Không thoát được quan hệ với thủ phỉ Đúng đó Bên Lương Sơn cũng không dễ động được Chăm chỉ thật không chăm chỉ làm sao mà học được Bản lĩnh thông thiên của sư phụ Mở Có thiên phú Vừa nãy ta nhặt được một miếng gỗ ở trong ao Bên trên viết chữ muội Hình như là mùi không biết Bên trái là cá Bên phải là chữ thu trong mùa thu Bên dưới còn có rất nhiều nét Vậy sao? Ở đâu vậy? Bảo lấy ra cho sư phụ xem Có lẽ ta sẽ biết Không may mẹ ta đã giao cho ngu hầu đại nhân rồi Đừng có căng thẳng nữa Ta chỉ muốn thăm dò huynh thôi Xem ra huynh thật sự là trinh thám của Lương Sơn Không được nói bậy Ta ở trên xe ngựa Nhìn thấy huynh rút ra một tấm gỗ Ở đâu Huynh cắt đi Ta chịu được mà hơn nữa Quỳnh yên tâm Ta sẽ không hét đâu Nhanh giao ra cho ta Thứ này rất quan trọng đối với ta Nhìn thấy vết thương trên cổ của ta không Chính là mẹ của ta muốn đi tố cáo các người Ta liều mạng Lấy kéo đâm vào cổ của mình Mới ngăn được bà ấy Bây giờ Quỳnh lại muốn giết ta Xin lỗi Ta có chút kích động một chút Nếu như ta là kẻ địch của các người Thì sớm đã đi tố cáo lĩnh thưởng rồi Nghe đây Ta không có hứng thú tố cáo hai người đâu Nhưng mà muốn ta trả lại miếng gỗ Quynh phải đồng ý với ta một điều kiện Cái gì Bảo chàng lập tức bỏ ta Lấy cô ta làm vợ hả Cô ta chính là tiểu gia đầu Cái gì cũng không hiểu Nàng tính toán với cô ta làm gì Là thiếp tính toán hay sao Cô ta muốn thiếp lấy tấm gỗ rồi cút Tiểu nha đầu này Sắp xếp từng từng rất giỏi Cô ta bắt nạt thiếp như vậy Mà chàng một câu cũng không nói giúp thiếp hay sao Cô ta giấu tấm gỗ đi rồi Tên cao diễn bên cạnh vẫn nhìn chăm chăm Ta làm như vậy để khống chế cô ta thôi Cậu phải quay về thương lượng với nàng hay sao Không thương lượng nổi Quân sư Lương Sơn vẫn đang đợi đó Nàng đừng có quên Quân lệnh của nàng Đúng là ném chuột sợ dở bình mà Được rồi Nàng nhẫn nhìn một chút đi Nhịn nhịn Nhịn cái gì Chàng thì hay rồi Quay về chàng cũng lập công Còn có thêm một người vợ bé Chàng bảo người vợ già này làm sao đây Được rồi Ta làm như vậy Không phải là gì khống chế tâm trạng của cô ta hay sao Ai biết chàng dự định làm gì Người ta nói lập tức kết hôn Chàng cũng không phản đối mà Được rồi Nàng xem nàng đi Sao lại khóc rồi Ta nói với nàng Hôm nay lúc ăn cơm Ta có nghe nói Đại quân cao cầu sắp đến rồi Nàng đừng có lề mề ở đây Nếu như làm hỏng chuyện lớn của Lương Sơn chúng ta Chúng ta không dễ gì thoát khỏi đây đâu Chẳng ngốc à Sao không nói sớm Được rồi Ta và khấu khấu làm quen Kéo dài thời gian kết hôn Nàng nhanh chóng lấy đủ 10 tấm gỗ đi Chúng ta mau chóng quay về lương sư Tìm cách phá vỡ cái này Cao Ngu Hầu Thiết trưởng quậy thông báo về kết hôn Muốn gả khấu khấu cho Hồng trưởng quậy Muốn mời ngài làm người chứng hôn Hồ đồ Không biết bây giờ chúng ta có việc đại sự quân cơ sao Là thuộc hạ thiếu suy xét Giống dĩ muốn để cho anh em vui vẻ một chút Nếu như ngô hầu đại nhân đã nói như vậy Để tiểu nhân từ chối bà ta Người đâu Cao Ngô hầu Chuyện gì Hậu viện xảy ra chuyện rồi Tên thằng một nhỏ kia nói là thích khấu khấu Khóc chết đi sống lại rồi tự sát Nhìn xem việc tốt ông làm Còn nói nếu như không hợp với ý của hắn Hắn sẽ đốt hết bản đồ của ông lão Hắn dám Đương nhiên là không dám mạo phạm quy vũ của ngài Sắp chết đến nơi rồi còn dám làm loạn Bỏ đi Cao Thái Quý Đại Nhân có thể tới bất cứ lúc nào Vẫn nên khống chế tên hồng mộc nhỏ đó cho tốt Hắn làm loạn như vậy Sẽ khiến cho ông lão không dễ được bản đồ Lời ta nói đều là đàn gãy tay trâu hết Lần này nói gì cô cũng không nghe cha Được rồi Xem lần này ta xử lý con như thế nào Không phải Lần trước nếu như cha nghe con Hợp tác với cao đại nhân cho tốt Còn bị nhốt ở đây hay sao Im miệng cho ta Sau này đừng nhắc chuyện này với ta nữa Lần này là nghe cha Khấu khấu ở trong lòng của con sẽ bị gả cho người khác Diệp sư phụ Trời nóng bức như vậy Làm gì mà tức giận quá vậy Đi Không phải chỉ là cưới vợ thôi sao Ta làm chủ cho ngươi Cao đại nhân Đa tạ cao đại nhân Ta muốn cưới khấu khấu Ngươi nhìn trúng cô nương nhà người ta Người ta có nhìn trúng ngươi hay không Lão gia cứ yên tâm đi Tôi đi mai mối giúp cho cậu ta Lão gia, Đây là chuyện vui mà Mấy hôm nay Không khí quá căng thẳng Phải khống chế hắn Hòa quản lại một chút Đi đệ thân cho Tiểu Mộc Để bọn họ làm việc này trong ngày mai ở trong phòng trọ Sơn Đông này Để anh em vui vẻ một chút đi Rõ Tất cả Bản đồ quan trọng nhất Từ bây giờ trở đi Người canh gác lão thờ mộc vẽ bản đồ Ông ta vẽ không xong Ta không có cách nào đưa bọn họ đến Tây Thiên Đúng Nhưng mà ngài đích thân đi đề thân Có phải là quá để mặt bọn họ không Chỉ cần để ông lão đó vẽ ra bản đồ Điều kiện gì ngươi cũng phải đáp ứng ông ta dù sao phòng trọ Sơn Đông Người bên trong bên ngoài Đều không sống được mấy ngày nữa đâu Rõ Nào nào quay qua đây Hai người đó lai lịch bất minh Nếu như qua hai năm Hắn chạy xem con làm thế nào Con sẽ lập tức Sinh cho Quỳnh ấy một đứa con để giữ chân Xem Quỳnh ấy có thể chạy đi đâu Hôn sự này ta không thể đồng ý với con được Vấn đề của hai người này quá lớn dù sao Nếu như có người hợp hơn với con Mẹ chắc chắn sẽ không để cho con gả cho hắn Gả gà theo gà Con nhận rồi Có người đến Thí trưởng quầy Cung hỷ thí trưởng quầy Xin chúc mừng Con gái của bà sắp trở thành khiết mệnh phu nhân rồi Chuyện này ở đâu ra truyền vậy Tin tức ở đâu ra Phu quân ta mở một sòng bài Còn có thể làm quan sao là như vậy Diệp sư phụ ở hậu diện nhờ ta đến đệ thân Ông ta không lâu nữa sẽ là quan ngũ phẩm Ngày mai tôi phải bái đường rồi Ông còn chạy tới đây để đợi thân cái gì Cao đại nhân nói là tên tiểu tử bị nhốt đúng hay không Ngài đùa cái gì vậy Thiết chủng quầy Đâu có thể nói như vậy được Bọn họ không phải bị giam lỏng mà là vì đại sự Xảy ra chuyện gì tôi không gánh giác được đâu Vì vậy mới phải binh lính trấn thủ Không thể ra ngoài Tôi cũng không nhìn ra Cao đại nhân Bọn họ làm nghề gì vậy Có thể nói tôi biết được không Đại sự quân cơ Không biết nói thế nào cho hay Nói với bà thế này không đến một năm nữa Cha con bọn họ tất nhiên Làm quan cao vọng trọng Xe ngựa nườm nượp Nếu như khấu khấu cả cho hắn Sớm muộn gì cũng thành khiết mệnh phu nhân Thật sao Ngay cả phu nhân bà Cũng được hưởng vinh hoa phú quý Đến lúc đó Ai dám bắt nạt mẹ con đơn thân các người Không phải hồng trưởng quầy con không gả Trời ơi Cơ hội ở trước mắt Suy nghĩ cho kỹ đi con Mẹ muốn gả thì mẹ đi gả Đúng rồi, hậu diện không phải vẫn còn một lão thờ mộng hay sao Mẹ, con thấy mẹ trực tiếp gả cho ông ta là được rồi Con Thiết trưởng quầy nói thật nha Để đến lúc hai cha con họ phong quan Ưu thế sẽ rất lớn Bà đừng có rượu mừng không muốn uống Muốn uống rượu phạt Tôi đi trước đi Nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi Cao đại nhân xin dừng bước Hồng trưởng quầy đừng ngăn cản ta Hồng trưởng quầy hắn là Hồng trưởng quầy Tôi sẽ đi giải thích Mẹ Mẹ không còn quan tâm nữa Đại tiểu thư nghĩ thông rồi hay sao Chìm tố Chọn gỗ làm nơi cư trú Cao đại nhân đã chỉ rõ đường đi Tiểu nữ tử không cảm kích Há chẳng phải là con biết nặng nhẹ hay sao Được được được Bây giờ tôi sẽ đi trả lời bên kia Mẹ Mẹ muốn hại chết con hay sao Khấu khấu Đây là cơ hội tốt dù sao con cũng đồng ý với người ta rồi Ta xem con làm sao mà chối bỏ được Vậy có thể không tố cáo Hồng dưỡng quậy trước không? Không thành vấn đề Chỉ cần con thành thực gả chỗ tiểu thơ mộc Tân Lan Quang Tân Lan Quang Nào để ta xem xem Thật đẹp quá Đẹp quá đi Đang làm sao vậy Sáng sớm vẫn còn tức giận đùng đùng Sao bây giờ vẫn vui vậy Không phải ngày mai làm hỷ sự hay sao à? Ta biết đang à? xem Tân Lan thế nào à? chứ Sắp đổi người rồi Rất thất vọng đúng hay không Tiểu thợ mộc đề thân Người cao diễn đem đến Khấu khấu đồng ý rồi cái gì Cái gì mà cái gì Nhanh cởi ra đi Ngày mai tiểu thợ mộc còn phải mặc Đừng có làm bẩn của người ta Ta nói mà Nàng vui vẻ như vậy Khấu khấu Ta tưởng muội định làm vậy thật cơ Cắn sẽ không buông Tấm gỗ này cho huynh Ta cũng cho huynh đưa ta cùng đi Nè Cô có ý gì vậy chứ dạ. Ngu ngốc Khấu khấu Cô đừng có lỗ mãn như vậy Như vậy sẽ liên lụy đến mẹ của cô đó Và cả cái phòng trọ sân đông này Bảy không quan tâm cảm giác của tôi Tôi lo lắng cho bảy làm gì Sao cô có thể nói mẹ mình như vậy được Thấy tiền sáng mắt Bắt tôi phải gả cho tiểu thợ mộc Suýt chút nữa tố cáo hai người Vẫn may là tôi nhanh trí giấu giếm được đó Cao diễn vẫn chưa nghi ngờ Nói như vậy tôi vẫn còn phải cảm ơn cô nhưng mà vẫn quy tắc cũ Tôi chính thức Cô gái cho người khác Cô tiện nhân nhà cô Cô nói ai tiện nhân hả Cô thật là đồ mặt dày Hôm qua cô đồng ý rồi Cô quên rồi hay sao Cô im miệng cho tôi Được rồi Các người đừng có cãi nhau nữa Đại quân cao cầu sắp tới rồi Cái gì Sao cô có thể làm như vậy được Đồ con đã đưa cho Hồng trưởng quay rồi Tấm gỗ đã gửi đến Lương Sơn Cho dù bây giờ mẹ đi tố cáo Tội danh đồng lõa Mẹ cũng không thoát được đâu Không phải con đang kéo mẹ xuống nước sao Tại sao con không thương lượng với mẹ hả Mẹ đâu có cùng con thương lượng đâu Mẹ là gì muốn tốt cho con thôi Con thấy mẹ muốn trèo cao thì có Con không làm khiết mệnh phu nhân Lại cứ muốn ở cùng với cái tên khốn kiếp đó Đầu của con bị uống nước rồi hay sao Ban đầu là cổ vũ con gãi cho người ta Sau đó thu lại sòng bạc Ta nói chuyện cô cũng tin hay sao Bây giờ cô chỉ còn cách Kéo dài thời gian hôn sự với tiểu thợ mộc Sau đó đợi vợ chồng nhà kia Ở Lương Sơn quay lại Chúng ta cùng nhau chạy trốn Hắn nói vậy thật sao Bỏ đi Tài sản của ta không đem theo Nói dứt là dứt hay sao chứ Có nói là đưa mẹ đi cùng đâu Mẹ nói gì vậy Nực cười Chạy trốn còn đem theo mẹ vợ Bây giờ mẹ nói gì cũng muộn rồi Cấu kết với tội đồ Lương Sơn Kết cục đều là chết Chỉ có phối hợp với bọn họ Mới có thể giữ được mạng thôi Coi như là con giỏi đi Ta hỏi con Xung quanh đều là tiền vệ của cao diễn canh gác Bọn họ đi thế nào đi con chỉ cho bọn họ đừng hàm nhà chúng ta Thần không biết quỷ không hay Con Con Trời ơi tức chết ta mà Mẹ Mẹ đừng có giận nữa Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên Nhanh đi đến hậu viện thăm hỏi đi Vị thân thích đó của mẹ đi Để lộ ra thì không còn gì thú vị nữa đâu Đứng lại Cô Đồ gì vậy Đứng lại Cái gì đây Cầm cái gì đó Là đâu Đi đi Qua đi Đi đi Ngươi Đứng lại Cầm cái gì thế Trưởng quầy à Đóng một cái thùng cần bao nhiêu thời gian Một giờ Được rồi Ông làm cho tôi cái này đi Làm ừ, cho ừ. tôi một cái thùng Gỗ tốt như vậy Cô muốn làm thùng gì Thùng ngựa Đứng lại Làm gì vậy ờ, Thu phân ừ. Đi đi Nhanh lên nhanh lên kiểm tra hay không Không Cô đại tẩu, cô đến rồi Mời vào bên trong Tắt cái thùng này ra Rửa sạch mang vào đi Dân vâng. Tướng lĩnh thủy quân đang đợi trong đó Nhanh vào đi Được rồi, được rồi Mau đi rửa đi, tôi vào nha Ở bên này, sửa một chút Trở thành thất thủ thuyền hải thu Khi đánh trận, lương sơn ở dưới nước Có thể dễ dàng xuyên qua đây Thuyền của quan quân sẽ không chịu nổi một trường Đúng đó Diệp tiên sinh cũng nghĩ đến điểm này còn có chỗ này cũng phải sửa Anh em Nguyễn Thị Mặc dù cảm thấy thuyền này hơi lớn Nhưng mà nếu như có thể phá vỡ bánh xe của nó Nó sẽ trở thành mục tiêu chịu đòn Đừng nhượng Lập tức giải bán đồ hải thu giả đi Để có đại tẩu đem đi Ăn nhiều một chút Đồ ăn của cậu đây Đồ ăn đến rồi sau cả tối hôm nay Chưa nhìn thấy hai huynh muội họ hồng kia Đoán là bị người khác cướp người thương Tức giận rồi Ta thấy không đúng cho lắm người đi thăm dò đi Ta nói Một nhà cùng kinh doanh Quay ra quay vào gặp mặt Sao phải như vậy chứ Hôn sự không thành thì còn nghĩa con đi xem ông ta đi đâu Được Người phụ nữ này làm gì Thật khiến cho người ta không yên tâm mà Tại sao bây giờ vẫn còn chưa về Ai đó Là tôi ờ. Đại nhân muộn lắm rồi Chúng tôi đi ngủ hết rồi mà Hồng trưởng quầy Nam tử hán đại trường phu Đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận chứ Hôm nay tôi đến Đặc biệt thay cao đại nhân bồi tội với cậu Không khác tôi giới thiệu cho cậu đối tượng khác Xem ông nói kìa Tại sao chúng tôi có thể trách cao đại nhân được Hồng trưởng quầy không cần khách sáo Cho dù là chuyện gì Mở cửa cho tôi trước rồi nói Hồng trưởng quay Hồng trưởng quay à Có người đến bảo cô ta ngủ rồi Nhanh mở cửa đi Hồng trưởng quay Nhanh lên nhanh lên Hồng trưởng quay à Đến đây Nhanh mở cửa đi Đến đây đến đây Đại nhân Muộn như vậy rồi Ông xem tôi đã đi ngủ rồi mà Tại sao không thấy lịnh muội đâu Hôm nay làm tiệc rượu Quấy mệt quá rồi Hơn nữa có chút không khỏe trong người vốn chỉ tìm người uống chậu rượu Xem ra chỉ có thể để khi khác rồi Xin cáo từ Uống rượu thì ngày mai uống cũng được Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ cùng ông uống Được, được Đại nhân, đi thông thả nha Cảm ơn khấu khấu cô nương Nhớ lấy Quynh nợ muội Không tồi Được Đó qua đó cho chỉnh thẳng một chút đi Được rồi không chủ quầy Khỏi ốm rồi chứ giữ vào phúc của ông Sốt một chút khỏi rồi Vậy thì tốt Vẫn muốn cười với cô dạy dáng Dễ thôi Buổi trưa uống rượu mừng xong Tôi chơi với ông ấy dáng được chưa Được Tân đương xinh quá Mượn phúc khí của muội đó Quay về lúc nào thế Trước khi trời sáng Vậy hôn lễ bên tôi làm thế nào đi Có thể kéo dài bao nhiêu Thì cứ kéo dài Càng làm loạn càng tốt thu hút sự chú ý của bọn họ Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn ngựa Lúc nào cũng có thể bỏ trốn Được rồi Làm việc đi à, Làm việc à. Chúc mừng Tân Lan Quang <laughs> Cảm ơn cảm ơn Đúng rồi Bên ngoài đã bố trí cho cậu hôn lễ Rất náo nhiệt Cậu ra xem đi Thật sao <laughs> Được được Diệp sư phụ Đây là bản đồ mà tôi ngày đêm đem về Ông dựa vào đây vẽ cho cao cầu một bản đi Chuyện chiếc thuyền nhờ cả vào ông đó Công đạo nằm ở trong tim Không biết bản đồ của Diệp sư phụ tiến triển đến đâu rồi Chắc cũng đã hoàn thành rồi chứ Thật không may Hôm trước tôi nằm mơ Mơ đến một vị tiên nhân Tiên nhân nói với tôi Phải quỷ bức bản đồ này đi Ông có ý gì chứ Cao Thái Quý đại nhân sắp đến đây rồi Không may mà tới nơi Nếu như ông làm lỡ gì đại sự Tôi và ông đều phải rơi đầu đó Dân dân Tiên nhân cũng nói như vậy Nói nếu là dễ quá nhanh Thì sẽ bị rơi đầu Khuyên tôi làm xong khi quý nhân đến Tại đó dễ một bức Cao Thái Quý đại nhân đâu thể làm như vậy Cao quan dị phẩm Việc triều chính quan trọng Đâu có thời gian để đợi ông dễ? Cao Ngu Hầu Sao có thể nói như vậy được Bao nhiêu ngày đều có thể đợi Thiếu một canh giờ thì có sao đâu Ông Đập chuột sợ dở bình Ta lại không thể giết ông ấy Có lẽ Thái Quý đến Chúng ta vẫn còn cơ hội mà cho dù là ai làm lộ bí mật Thì những con người đó chỉ có một con đường chết Tài hạ đã rõ Vật phóng quả đốt nhà đã chuẩn bị xong rồi Chỉ cần ngài hạ lệnh thôi Tôi lập tức thiêu rụi chỗ này Nhìn thời cơ mà hành động đi Nào nào nào nào Ăn uống đi Uống một chén Uống một chén đi Nào nào nào Nào nào cạn ly Nhanh mời rượu đi Chúng ta qua kia Nào nào nào Nào cạn ly cạn ly Đào đào đào Cảm ơn cảm ơn Đào đào xin mời xin mời Uống nhiều rồi Cảm ơn cảm ơn Nào nào nào Uống nhiều rồi Nhanh cạn đi Đầy nha đầy nha Tôi đề nghị Hay là để hai người mới Kính trụ chủ hơn Nào nào nào Nói đúng lắm Nói rất đúng Đúng đúng Nào nào Cạn ly cạn ly Cạn ly Hôm nay thật vui quá Nào nào uống đi Chúc mừng hai vị Xin chúc mừng Nào Hồng Dũng quỳ Qua đây uống một ly Được Cao Thái Quý đại nhân đến Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy đi Nhanh đứng dậy Bẩm báo Thái Quý Bản đồ thiết kế tinh xảo Tỉ mỉ sắc nét Hạ quan tập trung tất cả những thợ mộc Nhất định sẽ hoàn thành trọng trách này Còn vì dịp sư phụ có công cống hiến bản đồ Không những thưởng bạc còn đưa về quê hương Dịp sư phụ Ta muốn mời cha con của ông làm quan giám sát Giám sát quá trình đóng thuyền Thế thế nào Thái quý đại nhân, chiến tranh không địch lại kẻ thù. Bản đồ này quan trọng. Nếu như ông ấy quay về quê hương, lại lộ ra tin tức cho đám giặc cỏ lương sơn. Ý của tiểu nhân là, tốt nhất là bản đồ thái quý, cầm là độc nhất vô nhị, triệt để một chút. Như vậy thì người lương sơn mới không có cách nào phòng bị hết. Cha, cha nói không sai. Cao diễn không phải là người tốt. Muốn giết chúng ta mà. Cái đồ không có tiền đồ nhà con, con không nhìn ra hay sao? Quan giám sát này phải có kinh nghiệm đóng thuyền lâu năm Đương nhiên Vì mật sứ đại nhân này Đã đóng thuyền du ngoạn mấy chục năm cho hoàng thượng Chỉ cần có bản đồ Thuyền nào cũng có thể tạo ra Được Tôi muốn hỏi vị đại nhân này Điều quan trọng nhất của thuyền hải thu là thuyền mực nước Ông định dùng cái gì để làm nó Đương nhiên là một móng cá và cây trẩu Nực cười Thuyền du ngoạn bình thường Dùng cây trẩu đương nhiên không có vấn đề nhưng bà trường chiến đấu, chiến trường quả tiễn, bảo đạn nhiều Đến lúc đó cây trẩu không chống đỡ được Sẽ dẫn đến quả quạng Cái này Vậy tôi hỏi lại ông Đuôi thuyền làm thành hình gì? Hay là bên dưới hay bên trên thì tốt hơn? Một thể cho tốt, chắc chắn, sai Lương sơn nước lớn Địa hình phức tạp, có nông có sâu Làm riêng có vận dụng sao cho phù hợp từng nơi Nếu như dùng một cổ Nước sâu còn dễ nói Gặp nước nông, thuyền sẽ mắc cạn Tiến thoái lưỡng nan Xin hỏi đại nhân Đến lúc đó ngài muốn bố trí binh sĩ ở đâu Cái này đủ rồi Ngươi đúng là dốt nát Làm lỡ việc lớn của ta Truyền lệnh của ta Có Bổ nhiệm Diệp Xuân Tứ Châu Làm quan viên giám sát Đóng thuyền hải thu Thống lĩnh tất cả mọi việc ở xưởng thuyền Diệp Đại Hải làm phó quan viên giám sát Rõ Người đâu Hai gì Xin mời Ở đây ngươi xử lý đi Không được để lại bất kỳ dấu vết nào Tại hạ hiểu rồi Đại nhân xong rồi Nghe đây Đốt sạch cái tiệm này đi Rõ Theo tôi Oh! Phòng của mẹ tôi Mẹ nhanh đi thôi Đừng khóc mạng sống quan trọng Nhanh lên Nhanh đi thôi Nhanh đến giúp đi Bà ấy không chịu đi Nhanh lên Ta không đi Bà không cần bạn nữa hay sao Tôi muốn chết ở đây Tôi không đi Được rồi Ở dưới hầm tôi giấu 200 lạng bạc Đủ để cho bà mới tiệm mới Thật sao Xuống đi nhanh lên Cho dù bọn họ là lá hán tái thế Cũng bị cháy thành tro bụi Đến xưởng đóng thuyền Rút lui Rút Rút đi Cuối cùng cũng ra rồi Hồng trưởng quay, Đợi ta Chàng thật sự đưa cô ta về Đưa cô ta theo làm gì Nhanh Đợi ta dưới Đợi ta Nhanh lên Nhanh Nhanh đi Đừng có mong chạy Đứng lại đó Nửa năm sau Cao cầu dựa theo bản đồ hải thu